Hãy thưởng thức Happy Dream White cho răng bạn trắng đẹp tự nhiên Tham gia chương trình khuyến mãi cùng cười cùng du lịch Một chuyến du lịch châu Âu cho hai người 10 chuyến du lịch Singapore và 30 chuyến du lịch Thái Lan Chương trình khuyến mãi sẽ kéo dài đến ngày 31 tháng 10 2004